Bởi ấy xin đừng ngăn thề Như ngày em bước đi Giờ âm than vẫn cùng anh gì Người bận tâm trí Giờ này phương xa đó gầm nhúng quanh mình ngày có nhớ không nghĩa tình Khó khăn còn thương nhau mãi đâu sao dâu sầu chỉ mong em sẽ chọn đúng người thật lòng thương lấy em bởi em đâu anh cũng rất buồn vì mình từng yêu thương và xin em hãy nhớ lấy tháng năm này mình đã có nhau như vậy nếu sau này ta trông thấy nhau xin đừng ngoảnh đầu cả cuộc chỉ mong em sẽ chọn đúng người và làm thương lấy em bởi em đau anh cũng rất buồn vì mình từng yêu thương và xin em hãy nhớ lấy tháng năm này mình đã có nhau như vậy nếu sau này ta trông thấy nhau xin đừng ngoảnh đầu bình vì đánh mất em một người đàn ông như đang than khóc như một đứa trẻ